Quý khách hàng nào thích những siêu phẩm mang phong cách của mình, mang nét riêng của mình, mang dấu ấn của mình à, ví dụ như là thương hiệu của công ty hoặc là những cái điểm đặc biệt tạo nên cái sản phẩm này mang nét của mình thì hãy nói tất cả những cái ý tưởng những cái ý muốn đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ ngay lập tức lên file thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như Kỳ Lăng đang đeo theo ý của quý khách đây tất cả bên này là được đính kim cương những viên kim cương tuyển chọn từng viên một về độ đẹp về kích thước về tiêu chuẩn bên này cũng vậy tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lân Luxury và hai bên thành gọng đây cũng vậy cũng là đính kim cương rất đều và rất đẹp rất đẳng cấp Kỳ Lăng thích nhất là cái logo vương miện, một cái logo biểu trưng sự cao quý, sang trọng, quyền lực